Vâng. sau khi à, mình mua xe đó thì à, xịt dưỡng à, dưỡng dưỡng mũ đen là xịt giống như là, là cho con chó đốm vậy xịt đây chút chút chút chứ đâu có đánh không có đánh đều ra không có đánh đều ra rồi ở ở chỗ mình mua xe đó cũng đã có rửa xe rồi rửa xe rửa xe xong mới bán được chứ không phải xe nó đóng bụi dữ lắm tại vì trong nhà máy sản xuất ra là xe nó được được phun một cái một cái lớp dầu để nó để để, để nó có chống bóng bụi để nó bóng phun một dầu đây tạo cái độ bóng tạo độ bóng rồi khi về hãng có lửa đây nè các bạn thấy không đó xịt lớp dầu vô mà xịt trời ơi nó xịt xong rồi bỏ đó chứ nó không có đánh không đánh này đều ra rồi tùm lum cho còn còn nhắn nhủ với mình đó là là <laughs> về đừng có rửa trời đất quỷ thần ơi ừ. về được có rửa mình thì à, nói thiệt với các bạn á mình không có biết chạy dòng công tay đó giờ là chưa chưa sử dụng chưa sử dụng dòng công tay bao giờ hết đó, cho nên là xe mới mới mua đó, im lắm mình thích lắm tại vì à, mình được uh, hai người phụ nữ trong đời tặng cái món quà sinh nhật cho nên mình quý lắm mình quý lắm xe cha mình à, quý lắm quý lắm nè à <laughs> có nhãn năng lượng đàng hoàng à, tính tháo cái nhãn này ra mà nếu mà tháo cái nhãn này ra thì có bị phạt không ta không biết có bị phạt không thôi thôi để mẹ đi rồi dán keo lên đấy rồi à, bắt đầu bắt đầu dán cái chữ uh, à, chao lên đây nè <laughs> youtube nếu mà chữ đỏ thì tem vàng Đấy. xin mời trao lên à, tới bây giờ là 34 tuổi rồi đó mà chưa có tiền mà mua được một chiếc ờ, một chiếc xe để mà chạy nữa Còn là à, người ta tặng không à người ta tặng mình không người ta tặng mình không ngày mai bắt đầu à, chiều nay chiều nay mình à, tự rửa tự rửa xe xong rồi đó mình mới à, cái xe xong rồi ngày mai bắt đầu dán keo dán keo bảo vệ chống chày Đấy. dán keo bảo vệ chống chày rồi lắp lắp thêm ờ, lắp thêm một số đồ chơi Đấy. một số ờ, như là trắng bùng trắng bùng rồi ờ, cái cái bà ga để mà cái bà ga để mà mà mà mà, mà um, để mà chở mấy đứa nít đồ chơi hoặc là để đồ không bị chày cái người ngồi sau nè cái người ngồi sau im lắm cao lắm còn cái người ngồi trước chạy phê lắm xe chạy đã thiệt đã lắm mà mình chạy lòng vòng trong thời gian đang à, máy đang à, ru đai đó cho nên là à, mình chạy không không không có quá không quá 50 nữa nếu mà chạy khoảng cho một ngàn một ngàn hoặc 500 cây đổ đi thì mình sẽ chạy hơn 50 như mình chạy vòng vòng ở đây chạy vòng vòng ở khu vực mình sống thì mình chạy khoảng chừng ờ, số 4 số 5 à. số 4 số 5 số 6 là chưa số 6 thì ít lên được số 6 xe 6 số nhưng mình chạy được có khoảng ờ, số 4 số 5 5 số hết hết lọc số 6 máy nó nó lặn nó kỳ lắm theo cảm nhận của riêng mình nha tại mình có chạy xe mình có chạy xe mình có đi học bằng lái của bên bằng lái bốn bánh đó mình bằng mình, bằng lái xe tải cho nên là mình có hiểu được cái một chút chút xíu về ờ, chút xíu về cái cái xe công tay chứ mình không có rành mà đó giờ mình không có chạy cái dòng này dòng công tay thì mình thua đó ngon đã lắm buộc uh, buộc zin xài em cũng được nói chung là được hết không có gì từ khi nào đập đồ chơi vô thì mình mình mình dân không có tiền thì mình đập đồ chơi cái phục với mà ờ, rít leo rít leo vậy mà mấy bạn kêu ờ, rít leo rít leo gì còn cái ống ờ, phục này thì à, theo người bạn của mình nó báo là cái cây phục trước này này nó dài hơn nó dài hơn chứ không phải là nó bự ra nó vẫn xài cái giống như cái đời 2019 2020 nhưng mà cái phục này nó dài hơn <laughs> dài hơn chứ nó không có to hơn Đấy, à, bạn mình nói là ok hết Đấy. bạn mình nói là máy móc đồ ok hết và ngay cả ngay cả những anh à, những anh à, tư vấn mua xe trong cửa hàng á thì họ cũng nói là bộ nồi này im gì đó bộ nồi xe im mình có biết đâu mình biết mình mới xài xe này thôi mình không rành à, về gắn nạn ờ, làm giá rất là nhiều các bạn làm giá rất là cao à, xe giá đề xuất của hạng khoảng có 50 à mà về tới đây là mình mua xe này là 60 giá 60 triệu 500 ngàn được tặng một cái áo khoác có nón bảo hiểm một cái áo thun móc khóa 60 triệu 500 ngàn mình đến mua cái loại dòng uh, chìa khóa chìa khóa thì nó khoảng tầm 53 triệu 500 ngàn mà mình mua hôm qua thì nó, nó rơi vào 54 triệu 500 ngàn bữa nay thứ bảy hôm qua thứ sáu xe lên dù dù đẹp màu đỏ nhìn đẹp màu xanh thì ờ, không có không về xe hiếm thôi mua màu đỏ luôn chạy cho nó đã quất làm cho nó nóng một tuần mình chạy làm quen còn đây là cái camera mình gắn mình quay đây bạn thấy không nó dần đây, camera mình gắn mình quay thì các bạn xem cái hành trình mình đi bấm biển số mình tập chạy à, tập chạy xe công tay tập chạy xe công tay mời các bạn à, xem tiếp video của mình để biết mình thì bấm biển số cho em nói nghe các bạn